Đầu đội trời còn chân đạp đất nè Đừng rồi mời anh theo tạp chất nè Là đàn em của chị 13 Nhưng anh không lấy số đi kè Người ta gọi anh Phương Cày Anh Phương Cày bừa Anh không phải dạng vừa để cho mày lừa Mày mà bu láo khổ báo Phò lao là anh hứa Anh đánh để cho mày chừa Đầu anh gật gật như là hũ thang nè Hết xuân đông rồi hà thu sang Mày vẫn a vua theo thập tam muội Còn tao thì u than nè Hết xuân đông rồi hạ thu sang mà vẫn a vua theo thập tam mỗi Còn tao thì thích theo ba tu trang Anh em anh em cột chèo anh em anh em cột chèo anh em anh em cột chèo quỷ đỏ pháo thủ giờ là cột chèo anh em anh em cột chèo anh em anh em cột chèo anh em anh em cột chèo mình thua một kèo mình gỡ một kèo tụi mày theo chân 13 ra ngoài kia kiếm ăn kiếm lời Xong rồi đua chơi vậy thua chơi vậy rồi sao thân nuôi đàn em Xong rồi sao nó đua hết tiền đâu có phải ruột thịt đâu mà tình Tụi mày theo chân 13 ra ngoài kia kiếm ăn kiếm lời Xong rồi đua chơi vậy thua chơi vậy rồi sao thân nuôi đàn em Xong rồi sao nó đua